Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Bắt đầu từ cái clip ngày hôm nay Thì uh, tôi sẽ làm về các cái đội hình mạnh ở trong beta mới anh em nhá. Đấy, bắt đầu từ clip ngày hôm nay Đấy, trong video clip này tôi sẽ làm về cái đội hình mạnh ở trong beta mới Rồi Sau uh, khi update ý, thường là trên cái kênh của tôi nó sẽ có khoảng 3 đến 4 cái clip đầu tiên ở trong meta là tôi sẽ uh, đưa ra những cái đội hình mà nó tương đối mạnh ở trong meta để anh em tham khảo, anh em chơi và leo rank nhá. Đấy, nó là gọi là lịch thường kỳ rồi. Cứ mỗi lần update là nó sẽ có những cái clip như thế. Và sau những cái clip như thế tôi lại giải trí tiếp nha anh em nhá. Tôi lại làm những cái clip for fun. Rồi và như thường lệ tôi uh, xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh. Xin được cảm ơn anh em Lê Khả Hưng, anh em Phạm Mạnh Tường và anh em Bùi Quân Thạch đã donate cho kênh. Ngoài ra tôi cũng xin được cảm ơn hai anh em Trần Trung Hiếu và anh em ông thần nhân phẩm đã đăng ký hội viên mới ở kênh. Cảm ơn các anh em đã donate cũng như là đăng ký hội viên ở kênh. Anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi ok. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái đội hình mà theo tôi đánh giá ấy, thì nó là rất meta luôn nha anh em nhá. Và trước đây uh, trong cái clip mà tôi đã từng chơi ở trong server thử nghiệm chơi trước review cho anh em cái con tướng mới cái con à, Hải Ly ý, là tôi đã có nhận xét về cái đội hình đó rồi Nó rất là meta, nó rất là mạnh Đấy chính là cái đội hình 9 Hunter Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ thử chơi 9 Hunter trong cái meta mới mà không có chơi với máy nha anh em nhá Chuyện này là chơi với người luôn Đấy để biết là xem là là, là cái bộ 9 Hunter nó mạnh như nào Đấy và cũng phải xin lỗi với anh em là đây nó không phải là cái trận đầu tiên tôi chơi mà cái trận mà tôi quay clip mà cho anh em này nó là cái trận đã tôi đã chơi Hunter ấy là đây nó phải đến cái trận thứ 8 thứ 9 rồi. Đấy và tôi phải nói với anh em là rất ổn áp luôn, cực kỳ mạnh. Anh em ạ, cực kỳ mạnh ở level 10 ấy, kẹp vào là không cần phải là kẹp 5 tiền đâu. Không cần phải kẹp 5 đô đâu. Ở level 10 là kẹp kể cả kẹp 4 đô nhá, kẹp cái con gấu cái con gấu bố 4 4 đô ấy. Đấy, cái con đấy nó cũng rất mạnh. Cực kỳ mạnh luôn. Mà con đấy bây giờ nó làm tăng cơ chính cho cái bộ 9 hăn Đấy 9 hăn ngày trước là nó không có tăng Bây giờ có tăng cơ nữa Vừa tăng cơ khỏe lại vừa khống chế khỏe Đấy rất mạnh nhá Mà cái trận này thì nó không có Tsunami Như hai trận tôi vừa chơi ấy, là có Tsunami anh em ạ Có Tsunami rất mạnh Khống chế tới hai lần khống chế Đấy mà đây nhá anh em nhá Cái trận này này Anh em có thể thấy là tôi không có đồ luôn Tôi không có đồ không hề có đồ nhưng mà tôi vẫn quyết định tôi chơi Hunter Tự tin đâu, không có búa xét nhá Không có búa xét Đây mới chỉ có một cái que thôi Đấy, chỉ có đúng một cái que nhưng mà tôi vẫn tự tin nó chơi Ok chưa? Để anh em biết là nó mạnh đến như thế nào Đồ, bây giờ cái đồ đam ở trong cái, cái bộ này này Thực sự là nó cũng không quá quan trọng nữa Nó không quá quan trọng nữa Ui, cái đéo ở đây vừa ra đã ra là cái con gấu Căng vậy Mới round 4 mà đã có gấu đá này Cũng may là áp cấp lên 4 đấy Không là cái round này không được công nghệ mất đâu Chưa chắc đã được công nghệ mất Rồi Đấy, thêm con xe linh với con con gấu này À quên, con con con chó sói Nó sói bây giờ là có hai tiền thôi Rồi, roll cái nào Ui rồi ơi, hay quá Được rồi, thôi, thế, thế, thế Goblin giải tán thôi nhở Goblin giải tán thôi anh em ngay được rồi Đây Ok Mặc dù không có đồ nhưng mà không sao Hunter nó mạnh đầu game à Ok Lấy trước cái que bởi vì tí nữa thế nào mà chả chả, chả ghép cái set anh em Chả ghép cái set Mà nếu mà không ghép set thì cũng phải ghép cái cái cái, cái, cái, cái, cái gậy, gậy gai Đấy gậy gai cũng tốt Vậy gai hoặc là kể cả là cái hút máu trừ giáp thì cũng khỏe mà Ơ Cái thằng này vừa lấy chửi tôi này Mà cái trận trước thằng này đẩy đi top 8 mà sao bây giờ lại gặp ở cái trận này là sao Vãi cứt Hóa ra là thằng này nó đợi tôi Ui rồi ơi, Trận trước ờ, bị đấm cho top 8 Tôi đẩy cho 30 máu đi luôn Thế là cay chửi tôi <laughs> ôm 50 tiền chết anh em ạ Cay chửi tôi Còn hơn 20 máu Thế là cứ yên tâm ôm 50 tiền Nghĩ là không chết Sau rồi mẹ gặp tôi Tôi đẩy cho 30 máu chết luôn Thế là cay quá Cay quá Thế là chết đi top 8 mà anh em Thế mà nếu hiểu tại sao đi top 8 mà vẫn gặp được cái trận đấu này thì chỉ có thể là săn thôi anh em ạ. <laughs> nó săn nhá, nó vào phục thù rồi, rồi chết rồi. Trận này có người chăm sóc và tử tế à. Nhưng mà chưa thấy nói gì luôn. Vào game chưa thấy nói gì nhỉ chắc là đang âm thầm đấy âm thầm trả thù để <laughs> ừ, xem có trả thù được không cứ cái kiểu mà rõ ràng là là gặp nhau gặp trận đấu ở, ở trận đấu trước đấy gặp nhau ở trận đấu trước mà mà một người thì ra đi top 8, một người thì top 1 thế mà đéo hiểu sao gặp lại tiếp tục gặp ở cái trận đấu tiếp theo thì tôi nghĩ là như này thì chỉ có thể là ngồi đợi thôi <laughs> nhưng mà đợi thế thì đợi hơi lâu đấy <laughs> thôi được rồi để để để xem là với cái um, cái cái kiên nhẫn cái độ kiên nhẫn của uh, ngọa lồ tiên sinh à, thì trận này ờ, liệu là có, có thể phục thù được không <laughs> rồi để xem là ngọa lồ ngọa lồ tiên sinh <laughs> có phục thù được không nhá chứ còn tôi nghe cái tên thì tôi thấy là nó cũng không sáng sủa lắm đâu chồng cũng lâu hốp lắm người ta ngọa long mình thì lấy cái tên ngọa lồ <laughs> nghe nó đã thấy có một cái gì đấy mà nó rất là rất là coi như là diễn viên phụ diễn viên quần chúng rồi đấy cái tên thì nó nghe nó đã thấy là nó ở một cái vị trí là không phải diễn viên chính Đấy mà nếu mà có là diễn viên chính thì chắc chắn là phải là đóng một cái vai gì đấy mà số phận của nhân vật nó rất là là là là là là gì nhỉ? Số phận của nhân vật nó phải rất là là là, là ngọa lồ. Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Lấy luôn cái từ ngọa lồ này để để chỉ số phận nhân vật luôn. Đấy em thấy không? Nghe chỉ luôn cái cái cái số phận nhân vật là ngọa lồ, nghe đã thấy là đã <laughs> thấy ngọa lồ rồi. <laughs> rất là ngọa lồ luôn. Rồi thế là rồi Dù sao thì cũng là săn được tôi Thì thôi để xem là liệu rằng là, là Có cơ hội nào cho ngoạ lù không Nghe là biết là cày <laughs> Cày lắm đây anh em ạ Cày lắm Trận trước chửi tôi thôi Nó quýt ra thế mà nếu hiểu sao Mà bây giờ vẫn thấy gặp lại được Giỏi thật Ok <clears throat> Không có gì cay bằng cái lỗi đau này đâu cảm giác nhưng mà đang kiểu đang đang đang ở trong trận đấu anh em đang top 3 top 3 với 24 máu đang ở trên top 3 <laughs> đẩy phát đi luôn anh em biết là nó căng nó như thế nào cứ nghĩ là là là chết sau nhưng mà nói chung là cái tầm đấy tầm khoảng round 30 anh em round 30 mà chưa có nhà nào chết là nó căng cái trận đấu nó căng là như thế nào cái nhà thấp nhất thì cũng đang có chuỗi thắng Đấy, cũng khoảng 3 4 máu thôi nhưng mà lại đang có chuỗi thắng. Đấy, còn những cái nhà phía trên bắt đầu tụt dần cây khủng. Đó, trận đấu nói chung là căng. Cái trận đấu mà tôi nói thật với anh em là đầu game vừa giữ máu cực tốt luôn. Toàn là 80 máu ở giữa game thôi, toàn 80 máu hai round 20 rồi round Round uh, ờ, 25 vẫn còn khoảng 80 máu thế thôi Nhưng mà đến round 30 chỉ có một vài round thôi Mà mỗi round nó tụt Tụt kinh khủng luôn anh em ạ tôi cái trận đấu mà mấy cái thằng eco ấy nó chơi gót đỏ nó đẩy nó đẩy ngược lại với cả bit bây giờ bit nhiều bây giờ nhiều bit lắm anh em bây giờ nhiều người chơi bit lắm nên là cái tốc độ trận đấu đẩy nó nhanh lắm anh em ạ anh em cứ để ý mà em trận đấu bây giờ nó tốc độ trận đấu của mỗi trận đấu bây giờ nó chỉ rơi vào tầm khoảng từ uh, ờ, 30 đến 35 phút thôi. Cùng lắm là đến đến 40 phút thôi chứ không kéo dài lâu đâu anh em ạ. <clears throat> ra gấu này nhưng mà không không, không chơi gấu chuyện này chơi à, hunter thôi ra gấu tôi cũng bán rồi anh em ạ ra gấu bán đó. bán luôn bán kiếm 3 tiền rồi kẹp hai đỏ vào này được chưa ổn nhá cái này ổn không bán ba con ở phía bên phải đi là chúng ta có 20 tiền Thực ra Egosit thì cũng chả cần phải kẹp vào đâu Bởi vì lên 9 là kẹp 6 Hunter mà Tí nữa kể cả nó không ra 6 Hunter thì tôi roll để ra 6 Hunter thôi Mà round này có thua không nhở Này trông to quá Hunter Egosit kẹp bit rồi này Này có bit vào rồi cẳng quá nhở Ôi tôi vẫn ăn được này Có ăn được không Có ăn được không bạn ơi Có ăn được không Hay quá Sủi ui, giữ được chuối Tuyệt vời anh em ơi Hay Rồi Ui ôi, tôi cứ tưởng là cái rau đấy là tôi bị mất chuỗi đây anh em ạ Dã man Trông đối thủ to, kẹp được cả bit vào rồi Kẹp bit, kẹp exit, kẹp hunter Mà tôi vẫn ăn được Rồi, tính xem cái rau sau gặp ai nào kinh bảo kinh bảo chưa gặp thằng kinh bảo trông có vẻ không mạnh lắm nhở chưa biết mới có con gấu với con sói thôi mang sơ thực ra toàn những cái con mà nó nó không không không không không mạnh lắm có khi là không cần phải up cấp đâu nhỉ, Để cái này được rồi Hay up cấp vào cho con sói nữa vào Đẩy cho nó nhiều Thế này được không Thế này đẩy cho nó nhiều này Up 7 Tôi nghĩ là không cần up 7 đâu Nhìn với cái cái hàng siêu đẻ như này với cả kẹp ba Hunter như này tôi nghĩ là là ăn được tốt. Anh em ạ. Tôi nghĩ như này ăn được. Thằng kia nó bài của nó có mỗi cái con gấu đá thôi mà. Yên tâm, thế này chắc vẫn giữ được chuỗi đấy. Có mỗi con gấu đá gây đam. Level 6 Yếu vãi đái luôn Rồi thôi ăn cái round này đã nó sau up cấp lên anh em nhá Ê Ui Ui Con gấu đá nó, nó, nó mẹ ba đứa kẻ chỉ chết mẹ hết đội hình của tôi rồi Ôi rồi ơi Mẹ tôi rồi Ngu rồi anh em ơi Lẽ ra là quả đấy phải up cấp lên Mẹ up cấp kẹp đỏ vào Thêm 150 máu Thì con gấu ấy nó kẻ nó không chết được rồi ôi, tôi lại để tôi lại tự tin quá Mà để nó đẻ càng nhiều ra mấy cái con nhỏ nhỏ thì cái con gấu nó clear nó càng nhanh Ui giời, chán thế nhở Mất mẹ nó cái chuối ngu tê lại này Ôi giời, cay thế rồi chết rồi Quả này là, là, đang có lợi thế chuỗi thắng Tí cái thằng ngoạ lồ kia nó sang nó đấm rồi đây Ui ôi, đây rồi Ui ôi, thằng ngoạ lồ này chơi bít này Mà cũng ra được, được đủ bộ bít rồi hả Phải không ra cáo này thiếu con sâu thiếu con sâu thiếu con sâu thiếu con sâu nhưng mà nó ra cả gấu nữa kìa nó ra hai con gấu thì vẫn chết gặp nó rau này ôi rồi ơi đến cái rau này thì lại có 6 hunter này chán thật sự đấy mà nó sang nó, đấm tôi nhưng mà vẫn chưa thấy nói gì <laughs> nó vừa đẩy tôi vào phát vẫn chưa thấy nói gì Thanh Liên này có vẻ như là đang đang đang đang âm thầm âm thầm chiến đấu đây. Âm thầm đấm tôi đây. Âm thầm để tí nữa chắc là chắc chắn đấy, muốn chắc chắn là đấm tôi được rồi mới gáy đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Hoan hô cái. <laughs> hoan hô cái, hoan hô cái, hoan hô cái. Rồi. Để xem bạn nói gì Tôi biết ngay mà Tôi biết ngay anh em ạ à. Mấy cái thằng mà nó đang có ý chí trả thù à, Nó sẽ phải thế nào đấy chứ Làm gì có chuyện nó âm thầm một đấm tôi Không đâu anh em ơi Trừ những cái người trưởng thành những Người ta vào người ta chỉ là gọi là tỉ thí giao lưu thôi Thì đây nó khác anh em Nó quyết săn tôi trận này mà Khổ Tôi đã bảo là nó đợi tôi cả trận trước để nó săn tôi trận này thì làm gì có chuyện nó không nói gì Hay là nó lại coi như là kiên nhẫn lên cái mức mà nó đấm tôi đi nó mới chửi <laughs> Trong cái, cái trận trước nó đã chửi tôi rồi anh em ơi Không có chuyện đấy đâu anh em ạ Thôi được rồi, cứ cứ phải bình tĩnh Bởi vì trận này nếu mà nó đấm tôi là nó sẽ chửi tôi ác lắm đấy <laughs> Nó mà nó dí tôi là nó chắc chắn nó sẽ chửi tôi ác luôn Tôi thề với anh em <laughs> Chắc chắn là một thằng gọi là trẻ trâu Đấy anh em thấy không thấy chưa thấy chưa đấy tôi biết ngay mà tôi biết ngay thôi không sao chấp nhận anh em ạ mình mình là cái người nổi tiếng đấy nó có hai mặt của cái sự nổi tiếng anh em ạ thôi được rồi <laughs> ngay cả cái bản thân cái trận trước cũng thế là nó đã buồn đấm tôi rồi nhưng mà nó đeo đấm được nó lại bị tôi đấm nên nó cay trận này bây giờ là quyết tâm mà trả thù thì thôi có cơ hội trả thù đi nhá <laughs> thôi được rồi trả thù đi có gì đâu ừ, thua thôi mình quit đi tôi được cái là nếu mà trận này mà tôi thua ấy thì tôi đéo bao giờ cái clip này tôi up lên tôi phải nói luôn <laughs> đấy nhưng mà cái chuyện thua của tôi thì nó cũng ít thôi nó không nhiều đâu anh em ạ đấy còn nếu mà trận này mà thắng thì chắc chắn là cái clip này nó up lên là chắc chắn rồi không phải nói nhiều <laughs> thế là lợi thế vẫn đang nghiêng về tôi nha anh em nhá một không nhưng mà tuần cơm à đéo đâu hai không trận trước nữa trận trước là tôi top 1 là top 8 mà khổ thôi bạn cứ nói đi ăn được nổi không đấy cay à anh em cay cay anh em ạ thôi được rồi thôi kệ nó đi tính cờ cái xem nào tính cờ phát tính cờ phát kệ nó đi anh em ạ <clears throat> tôi thì những cái trận đấu như này tôi lại chỉ có là im lặng và tập trung 100% công lực của tôi thôi <laughs> những cái trận này là lại phải dạy cho người ta một bài học rồi dạy cho những cái đứa như này một bài học anh em ạ thế nó mới thỏa đáng được phải dạy cho nó bài học mới thỏa đáng được chứ còn bây giờ mình mình không tập trung mình mà lại bị lung lay cái thì thôi đấy em thấy không thấy không kinh chưa lại còn chữ cứt rồi lại còn viết hoa luôn đấy Chữ đờ bờ còn viết hoa luôn Anh em biết là nó cay đến mức độ nào <laughs> Khổ Cháu nó chắc là cũng còn nhỏ thôi <laughs> Thôi được rồi Không không không không để ý anh em Không quan tâm nữa Giờ chúng ta tập trung vào nhá anh em nhá <clears throat> Tất nhiên là tôi cũng biết là một vài trường hợp là Một thằng mà nó như này ấy, là Nhiều thằng khác là nó cũng hùa vào Anh em ạ không sao kệ nó đi Mình tôi đã nói rồi cái giá của sự nổi tiếng mà cái giá của mình là cái người nhiều người săn đón, nhiều người thích đấm mình. Đấy. Là chắc chắn khi mà mình đã gọi là nổi tiếng là mình là, là cái thước đo để người ta đánh giá trình độ, anh em hiểu không? Bình thường. Còn tôi bây giờ vào game rất nhiều thằng là muốn đấm tôi xong rồi gáy. Đấy, gáy là vì đấm được tôi. Đấy thì nó là cũng là một cái mặc dù nó là một cái hạn chế trong cái việc là là uh, một cái người nổi tiếng, cái sự hạn chế. Đấy, cái giá của sự nổi tiếng, ờ, nổi tiếng nhưng mà nó lại là cái hay đấy là vì làm sao người ta đánh giá mình là cao đấy mình là cái thước đo của của của của, của sức mạnh mình là thước đo của cái uh, việc là chơi giỏi hay kém đấy nó thắng tôi có nghĩa là nó chơi hay đúng không đấy <laughs> nó thắng với tôi nó đấm với tôi thì nó là nó chơi hay đúng rồi đấy là cái theo cái cách đánh giá của nó và như thế là cũng là nâng cái tầm của mình lên đấy, nâng cái vị thế của mình lên là mình là một cái người mà người ta đánh giá mình cao nên là cũng không có gì phải gọi là lăn tăn hay là suy nghĩ nhiều tuy nhiên là từ nãy giờ tôi có vẻ tôi đang suy nghĩ khá nhiều về cái vấn đề này tôi nói hơi nhiều cho anh em nên là thôi nha anh em nhá Đấy, tập trung vào tập trung để giành chiến thắng xong lúc đấy gáy sau anh em ạ <laughs> anh em nhá đấy còn nó to vãi đái luôn vãi cướp ra 6 bit rồi kìa mới có round 16 nó đã đủ 6 bit rồi anh em ạ <clears throat> sợ thật sự sành đấy 6 bit bây giờ mạnh lắm anh em ơi đam mà to bộ 6 bit bây giờ đam to mà cái con gấu nó bắp cái con gấu quá con gấu là bây giờ là vào ờ, trong game một phát là nó đẻ con gấu luôn đấy nó đẻ con gấu luôn và nó còn hồi máu cho con gấu nữa nó hồi máu cho cả cả con gấu bố lẫn con gấu con chính vì thế là nó nó nó trâu nó trâu và nó nó đẻ sớm nó ra nó thêm được unit để nó đấm nó stack nó tăng nhanh nên là cái bộ đấy nó khỏe khỏe thật sự luôn đấy Ôi tôi chết rồi Úp lồng này Mày quá đứng ở trong cái tô nhện anh em ạ Hay Vẫn ăn được này Được Rồi nhưng mà tôi hơi đen Tôi chưa ra được cái con ờ, Con con con con um, dài cá nhờ Cái con uh, hải ly Chưa ra là con hải ly Hải ly kẹp vào đây thì nó mới, nó mới mạnh anh em ạ Bộ Hunter bây giờ là mạnh nhất là ở cái con đấy đấy Kẹp với cả con sói ở level 7 ấy Đấy lên level 8 thì thực ra là Có thể kẹp thêm một đỏ vào nữa cũng cũng được Kết hợp với cả Skull Hunter Đấy nó lại bắt đầu gọi tôi kìa Thằng này bây giờ nó đến cái giai đoạn là nó khỏe là nó bắt đầu gáy được rồi <laughs> Thật là như thế luôn Đầu game là chưa gáy ở đâu Chưa gáy chưa chắc gáy được Nhưng mà đến lúc mà bài to ấy Đủ 6 bit rồi là bắt đầu tự tin lắm Bắt đầu bắt đầu gọi tôi đấy Bắt đầu gọi tôi đấy Thôi gọi đi gọi đi Đéo quan tâm Nói cho nhanh <laughs> Tí nữa rồi rồi rồi rồi mình nói chuyện nhá Tí nữa Lết game rồi mình nói chuyện Kìa Có thù kìa Có thù với idol tôi Tôi nói luôn là tôi đéo phải idol <laughs> Đấy nhưng mà nó đúng là nó có thù với tôi đấy <laughs> Nó có thù mà Đang trả thù Khổ Thôi kệ nó đi Kệ nó Anh em ơi tôi đang có chuỗi đây này cứ bình tĩnh anh em ơi Thực ra ấy thì tôi phải nói với anh em là trước khi cái meta này này Trước khi update này, này thì cái bộ Hunter nó là cái bộ gì của tôi Anh em còn nhớ không? <laughs> anh em liệu còn nhớ không là cái bộ Hunter này nó là cái bộ như nào của tôi Ôi rồi ôi Nó là cái bộ mà nói chung là nó là cái bộ tủ của tôi đấy anh em ạ à. Bộ tủ của tôi đấy Úi rồi Nó chửi tôi kìa Mẹ Vai cứt <clears throat> Thôi được rồi thì ngu Ừ thì tôi ngu được Để xem là có ăn được cái thằng ngu không <laughs> Chỉ sợ là là Ừ thì ăn được thì, thì, thì chấp nhận vậy Thế nhưng mà lại đéo ăn được thằng ngu cơ Thì lại cũng đéo biết là là, là như thế thì nó là là gì Tí nữa mà nó không ăn được thằng ngu Thì chắc là tôi nghĩ là nó chỉ có thể là gọi là <laughs> Ngoạ lồ thôi anh em ạ <laughs> Chắc chắn rồi Tôi nghĩ là nó chỉ có thể gọi cái từ này nó là ngoạ lồ thôi Tức là nó thay cho cái việc là thua một thằng ngu Tôi nghĩ là như thế Thôi được rồi cứ đợi đi Nhá Chứ còn tôi nói thật với anh em là tôi chơi Hunter tôi tự tin lắm anh em ạ Lúc nó yếu nó ra gọi là tôi tự tin rồi chứ còn đừng có nói là đến lúc Ui rồi ôi nó chửi tôi nó cay chưa kìa đấy mà anh em để ý nhất là tôi mà tôi nói này này Tôi nói cho anh em biết ý Là tôi hoàn toàn là tôi chưa có đả động gì vào Tôi chưa chat một cái lời nào nhá Ở trong game nhá mà tôi chỉ nói cho anh em nghe thôi Ở trong video thôi Và tôi chưa hề chửi nó nhá Đấy nếu mà nó cay đến cái mức độ như thế anh em ạ Mà cái trận trước cũng thế tôi không nói một cái câu nào luôn Nó y như cái trận này luôn Không nói một cái câu nào luôn Đấy nhưng mà nó cay anh em thấy không Đấy chứ bảo là nếu mà tôi chửi tôi gây với nó không nói đây tôi, tôi có nói gì đâu <laughs> Tự nó chửi tôi chứ Thế anh em biết là nó cay thế nào <clears throat> Thôi được rồi Thì thôi cứ cay thôi chứ còn biết làm nào Bây giờ tôi làm sao để tôi có thể làm nguôi được cái cái cơn cay của bạn đấy <laughs> Chắc là bây giờ nếu mà chỉ có hết cay thì chỉ có thể là đấm được tôi Tôi, tôi nhường cho đấm tôi thôi thì mới hết cay được thôi Nhưng mà làm đéo có chuyện đấy <laughs> Tôi phải, phải, phải, phải dạy cho nó một bài học chứ Ai để bố láo thế được anh em uhm, Nói chung là game thì nó cũng phải văn minh lên chứ Phải có văn hóa đấy chứ Đấy thôi nhưng mà không sao cứ dạy cho nó những cái thằng như này phải dạy cho bài học anh em ạ Nói cứ từ từ bình tĩnh <clears throat> Không có gì phải vội Đang có chuỗi Cứ bình tĩnh Rồi Vai đái trên này bốn thằng chơi bít à Sao nhiều thằng chơi bít thế này Từ nãy giờ gặp toàn bít ạ Nhưng mà thằng này là mới thằng ao này Thằng này ao rồi Thằng này bị ao Chắc run đéo ra bài ao luôn Đấy rồi Ui rồi ôi tôi đợi từ lấy đến giờ đây Ơ Nhưng mà thế này là đủ 9 Hunter rồi này Đúng không Đủ rồi Ok Đấy 9 Hunter bây giờ rất dễ nhá Không cần Tetsulami Chính vì thế là ờ, ở round 21 có khi là anh em Chơi nó cũng giống như là 9 Hunter Cũng giống như là 9 Warrior anh em Nó y hệt như thế luôn Tức là nó chỉ cần những cái con 4 tiền trở xuống thôi Không cần 5 tiền Không cần 5 đô Thế là Warrior 9 Warrior với cả 9 Hunter bây giờ chơi giống hệt nhau Nhưng mà 9 Hunter mạnh hơn nhiều 9 Hunter mạnh hơn nhiều anh em ạ cái cái cái cái cái cái ờ, hiệu ứng đẩy của nó rất là kinh khủng. Đam to hiệu ứng đẩy rất là khỏe. Khống chế khỏe nữa. Đấy, rất khỏe nha anh em nhá. Thấy không? Lên 10 giữ con sói lên 10 kẹp sói vào này. Đấy nhưng mà tôi không chơi như thế. Tôi tôi chơi tôi roll. Tôi roll ba sao đã rồi tôi mới lên 10 nha anh em nhá. Đấy tôi cứ giữ con sói để lên 10 tôi kẹp vào nhưng mà nếu mà hết slot thì tôi cũng sẽ bán đi để tôi kiếm hunter đã kiếm hunter ba sao trước anh em ạ đấy điều quan trọng ấy nó chính là cái con đây có trứng ở đây này đập trứng luôn cái điều quan trọng nó chính là cái con này Exit Ranger nó lên được 3 sao Rất quan trọng Con này nó phải lên được 3 sao mới tính tiền Cái bộ uh, Hunter là súng với cả Exit Ranger là phải lên được 3 sao để để để có đam Tốc đánh nó cũng cao hơn Đam to hơn Đấy, máu nhiều hơn lâu chết hơn trận này cũng có một thằng là chơi hunter này mà thằng này hết tiền rồi này khô máu rồi khô máu xả tiền cắt chuỗi tôi mà đéo cắt được cơ ờ bởi vì tôi đã có đủ chín hunter ờ. hay chưa hay chưa hay chưa khỏe chưa quá khỏe luôn rồi rồi cứ từ từ thôi từ tốn thôi <clears throat> từ tốn thôi anh em ạ trận này thì 5 đô có con tôn ngộ không nên là có khi là là, là là cũng không cần phải mua gấu đâu tí nữa cứ cho cái con sói này vào là được xong rồi khi nào có ngộ không thì bán sói đi cho ngộ không vào đập có hiệu ứng anh em ạ tôn ngộ không là nếu mà đập lan là cũng có hiệu ứng ờ, hiệu cái hiệu ứng đẩy nhá anh em nhá có hiệu ứng đấy ở trong cái cú đập của con ngộ không ấy đấy có đam có đam cộng thêm cho ngộ không chính vì thế là ngộ không ở trong cái bộ này nó cũng rất là tín kẹp vào có thêm cả bit có cả egosit nữa ngộ không đập cực khỏe luôn à, Chuyện này có cả Saman à Thằng này mấy cái thằng tự tin đấy nhở Thật đấy Thật đấy tự tin giữ 50 tiền luôn 11 máu giữ 50 tiền Thế thì bạn ơi Rất đen nha bạn Nhưng mà gặp tôi đủ 9 Hunter Chắc là thắng được một vài round xong tự tin là nghĩ là thắng hết Không đâu Nhìn chú ý nhìn vào bàn cờ ở trên có 9 Hunter ở đây mà dám tự tin là để như thế được Sợ thật Thôi được rồi Ui Con này phải chơi Ui thiệt chết rồi Thế này phải roll mạnh à Nó xả tiền mạnh tí anh em nhá Đây rồi bạn ơi Ui rồi ôi May quá Thì chết rồi Bán con gì đi đây Bán con này đi <clears throat> Có slot có slot Lấy slot thôi anh em ưu tiên là chuyện này sẽ là thỏ này là sắp lên được ba này Exorcist Ranger Được Exorcist Ranger rồi à, con um, Skull Hunter Được Thôi con uh, con ca lông của ra là phải lấy anh em ạ Còn con uh, con, con con con con sói thôi Ca lông chơi 5 đô ngon mà anh em Nhá Chơi ca lông được Rồi Đấy, có slot lại tích 50 tiền thôi anh em Nói chung là bây giờ thôi thì xác định là chuỗi này cũng sẽ không giữ được thì thôi Để tiền ở, ở level 9 50 tiền mà roll chưa lên 10 hết tiền chưa chắc là giữ được chuôi anh em ạ Nếu mà lên 10 thì bây giờ kẹp thêm được con thỏ hoặc là con ca lông mà thôi Thì nó sức mạnh nó không đáng là bao nhiêu Bây giờ thà là bây giờ roll form đội hình hai sao hết Xong rồi những cái con uh, quan trọng phải đưa lên ba sao Ví dụ như là Skull Hunter hay là con uh, con Exit Ranger Đấy là được Đúng không? Rồi à, chuyện, Cái trận này đồ nó đúng là khèo thật đấy anh em ạ Đồ thật sự là khèo luôn Trông chán thật Đồ không có đồ đam luôn nhá Trận này không có đồ đam Nắm bit thật đấy Đúng là meta này Nhiều người người ta chọn cái bộ bit Ok bạn ơi Nhưng mà tôi vẫn ăn Bây giờ bit được kẹp với cả ba Hunter Exit này cũng khỏe này Đó Vẫn giữ được chuỗi anh em ơi Căng không? Căng thật lấy hút máu trừ giáp ok có cấm đánh không nhớ cấm đánh không có cấm đánh không có ba tia không có cướp điên không có cướp điên bài này bây giờ ghép được mỗi cái bộ set anh em ạ cay thật mà có khi tôi phải chốt đồ thôi không mất chuỗi đây anh em ạ ở đây là tôi ghép được thêm cái bkb này đấy chén thành có rồi rồi ghép bkb là được ok ghép được thêm cái bkb cho nó nó nó nó chống những cái việc là bị stun bị stun là cái con co là không bắn được là nguy hiểm đấy rồi gặp cháu nó rồi ui rồi được không ăn nổi không ra được cũng không rồi à vẫn đéo ăn được cơ ờ ờ ui rồi cứ chửi tôi ngu đi có ăn được đéo đâu <laughs> ăn được đéo đâu rồi vớ vẩn lại lại ngọa lồ đấy lại ngọa lồ đấy <laughs> chuẩn bị thành ngọa lồ đúng như cái tên luôn ăn được đâu khổ cứ tưởng ở dễ ăn tôi mà có ăn được đéo đâu chậm trước <laughs> không phải là, là đây là không phải là tưởng ở dễ ăn tôi đâu anh em ạ à. đây là, là cái tính cách của một cái thằng trẻ con Tôi phải nói thật Thực ra là không ăn được Không thể ăn được ấy Đấy Nhưng mà vì làm sao cay cú Chơi thua cay anh em ạ Bị đẩy cho cay Top 8 thì cay Nhưng mà nếu mà nếu mà làm cái người trưởng thành Thì chắc là người ta cũng sẽ không như thế Người ta sẽ từ tốn thôi Đấy nhưng người ta không như thằng này Thằng này nó chửi tôi luôn Trận trước bị đẩy chửi tôi luôn Trận này vào Nói chung là cái này là chửi là chỉ vì là vì là là, là cay thôi chứ không không không phải là vì là, là chửi là để ăn được tôi đâu Không ăn được Biết chắc là cũng biết được trình độ đéo ăn được rồi Ăn thì đéo được luôn Nói cho nhanh Vẫn có chuỗi cơ Ờ Ui giời ơi có khi lại bây giờ lại <laughs> Không mất chuỗi luôn Vô địch luôn anh em ạ Thôi con này không mua nữa nói chung là muốn ăn được tôi thì phải giữ bình tĩnh thì mới ăn được phải giữ cái đầu lạnh thì mới chiến đấu được chứ còn ờ, vào đã mất bình tĩnh như này rồi chưa gì vào đã chưa gì đã chửi mà thực ra thì cũng không phải thằng này là lúc mà nó xanh nó nó có chuỗi nó bắt đầu nó chửi đấy đấy lúc mà ra được đủ 6 bit rồi bắt đầu nó, nó, nó, nó như là gầy gầy kinh lắm nhưng mà đấy bây giờ anh em thấy không im ngay nó có thấy nói gì đâu khổ Đấy, thế nên là riêng cái clip này chắc chắn là tôi sẽ up lên <laughs> Chắc chắn rồi, chắc chắn là up lên để cho cháu nó phải rút kinh nghiệm đi Đấy, vào game thì từ từ cay đến đâu thì cũng phải bình tĩnh thôi Cứ phải bình tĩnh thôi Ủa từ chết rồi, thằng này khỏe thế nhở Ui rồi ôi, mất chuối Ui ui, ca lông 2 sao kẹp bít rồi, rồi xong rồi Cũng không ca lông 2 sao cơ à Căng thế nhở trận này không đánh được bằng con tôn ngộ không đâu anh em ạ gọi là nó ra tôi mua rồi chứ còn cái trận này nói thật với anh em là cái con ngộ không này <sighs> chơi ngộ không thì thì thì nó không cao tơ được vào cái ngộ không con con con con ca lông cao tơ hơn tôi nghĩ là trận này là phải chơi bằng ca lông ấy thôi không không con ngộ không bây giờ ấy nó cũng không lên được hai sao đâu anh em ạ trong game này là có chín à có có 10 con ngộ không thôi thì bọn nó đã hai thằng nhà chơi bit là đã có là 6 con ngộ không rồi còn bốn con thôi nên cái con ngộ không này nó không ra nữa đâu mua nó bất công để đấy để lên con súng lên 3 sao anh em nhá cho súng lên 3 sao thêm con súng nữa tức là chúng ta sẽ roll con thỏ con súng con exit ranger và con skull hunter lên 3 sao anh em ạ tôi nghĩ là như thế nó dày người lên nó dày rồi anh à, đây thôi ui rồi ôi có hai tia đây rồi hay quá ba tia đây này hay quá nhở được được đấy cái món đồ này quan trọng lắm anh em ơi dí bọn bít dí bít dí bít dí bít dí cái bọn thấp máu phải giết chết trước đó tránh cái việc nó đẻ nhiều anh em ạ nó đẻ nhiều lại toàn bắn vào mấy cái con to máu thì toang rồi thử luôn nào rồi ba con này xít nữa từ từ thôi anh em 50 tiền luôn thôi máu còn nhiều bình tĩnh cứ bình tĩnh máu còn nhiều Bây giờ ấy đấm nhau thì nói chung là lọt thì cũng lọt ít thôi Tôi lọt nó mấy đâu Bây giờ bọn nó đấm nhau bọn nó mới lọt nhiều thôi Ngộ không là nó quan trọng ở team của hai thằng bit đánh nhau mà Ngộ không mà nó vụt chuẩn thì là ăn Đấy Ngoạ lù ăn được không Cũng ngộ không hai rồi Đấy bây giờ nó ăn được tôi này cái thằng này nó có cái con ngộ không mạnh hơn bởi vì là con ngộ không của thằng này nó kẹp thêm được với cái bộ meteorite nó giảm phần trăm sát thương u đều rồi thôi rau này khô máu luôn anh em ạ súng này súng này ra đi ra đi ra đi ra đi giải tán ngang chơi cho tôi đây rồi thỏ lên được ba súng tiếp rốn tiếp nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh còn 18 giây Súng lên được ba Ui hay quá Rồi anh em ơi Một quả luôn Phải nói là chí mạng rồi <laughs> chí mạng dành cho ngọa lồ rồi Quả này ngọa lồ vào đây là thế nào rồi cũng sẽ bị đẩy thôi Kinh bảo ờ, soi kinh ấy nhở Kinh bảo soi kinh thế nhở Hay quá vẫn kịp hòa đá anh em ạ Hay quá nhưng làm nào để đánh được cái con ca lông kia đây Ăn được không? Ăn được đấy, vớ vẩn ra này, ăn được đấy Hay quá, hay quá, hay quá Dí được con ca lông rồi Rồi, con gấu này thì yếu Ok, ăn được luôn, hay Khá lắm, được Ui sùi ui Vậy lên được 3 sao rồi Hay quá, có ba con hai sao, à ba con ba sao rồi anh em ơi Được Bây giờ cần Exit Ranger lên 3 sao nữa là lên được 10 rồi Mà thôi, lên 10 luôn Tôi nghĩ là bây giờ tích tiền lên 10 luôn anh em ạ Thế thôi, được rồi Được rồi Bây giờ là có súng, có thỏ, có Skull Hunter là ba sao rồi Tôi nghĩ như thế là ổn rồi Thôi tích tiền anh em nhá Tầm này lên 10 thôi Lên 10 thôi anh em ạ Rồi Lấy cái xung kích cho thỏ luôn Ok Rồi Rao này gặp uh, thằng, ờ, thằng thằng ngoại lột tiên sinh này Ồ <clears throat> Có ăn được không nhỉ Tầm này chưa Exit chưa lên được 3 sao thì khả năng ăn là vẫn chưa cao Súng thì bây giờ hơi đuối Súng thì, thì không mạnh bằng Exit được Hay quá Được đấy Ôi con con cáo với con ngộ không nó vụt đằng sau kìa Con cáo nó chọt chọt chọt sai vị trí Ủa, Được không? Vẫn ăn được không? Không ăn được Ui ngộ không phải trâu nhá hai con meteorite late game Trâu thật nó kẹp meteorite anh em ạ Giảm 30% sát thương Trâu thật sự Có vẻ như là nó đang khá là tập trung đấy Thằng ngoạn lù bây giờ bây giờ nó lại đang có vẻ tập trung là nó đấm tôi rồi anh em ạ. Chuyển đồ cho súng thế nào. Con con con súng 3 sao khỏe hơn. Quên mất đấy, chuyển đổi cho súng chứ. Bao giờ Exit Ranger lên 3 sao thì mới chuyển lại anh em ạ. Bây giờ là phải súng làm co thì mới mới bắn được. Ok. Rồi, đến ra 35 rồi có đồ nó khác. Tí nữa tôi sẽ lấy cái cái hút máu Lấy cái hút máu trừ giáp oanh với cả bọn beat Lại gặp thằng Kinh Bảo này Đóng đá Hay quá Được chưa Rồi chết tôn ngộ không rồi Hay quá ăn thôi Đẩy nó đi luôn không 15 máu chắc đi luôn nhở Ui rồi ui Nó còn hai máu Vẫn chưa chết từ từ đã Bây giờ Bây giờ đợi này Bây giờ đợi Đợi tiền lên này 40 tiền áp cấp luôn này Rồi Ra 35 này Ra cái ngon nhất là ra cái cái cái cái cái, um, cái, cái hút máu trừ giáp Nếu mà không thì lấy cái uh, bắn lan À cái, cái, cái bắn búa xét cũng được Búa xét để clear cho nó nhanh Tăng tốc đánh Đấy còn trừ giáp thì gì ngộ không Phải có uh, trừ giáp anh em ạ Ngộ không bây giờ nó, nó giảm sát thương kinh quá nó đã có cái um, uh, hai Meteorite vào giảm 30% sát thương rồi Đấy, sau đó lại còn cầm ở Vĩnh Hằng nữa Lại cộng lại, lại giảm 30% sát thương nữa Nên là nếu mà không có trừ giáp là không bắn thấm đâu Với bọn này đam trắng là bị giảm Anh em ạ, đam trắng bị giảm Nhưng mà nếu mà trừ giáp ấy thì nó thấm vào trong máu nó Bắn nó thấm lắm là xuyên mà, bắn xuyên mà Đấy Đấy ơi, ui rồi ôi, hợp lý quá Hút máu trừ giáp đây rồi cái này nó trừ là nó trừ 3 phát cơ Anh em ạ, à, nó tách Bắn 3 lần vào đối thủ là nó sẽ trừ cái cái tách của nó là cộng mỗi lần là 5 giáp Trừ 5 giáp Đấy, 3 lần vào là trừ 15 giáp của ngộ không Lúc đấy thì mới đấm được Lúc đấy thì ngộ không thì nó mới là mềm Còn bây giờ nó cứng lắm Đấy, mà bây giờ có đồ rồi Ok, tầm này là ăn được đấy Rồi, cho gặp ngoại lố đẩy một phát đi luôn này cho hết cẩy luôn này 18 máu đúng không Hay quá gặp nó rồi <laughs> Nào Ui con súng bị bớ vào Hay quá súng hồi máu được Được được bạn ơi Đấm đi đấm đi Đấm nữa đi Vụt đi Vụt nữa đi Mẹ mày Ngộ không Ui rồi ơ Trời ơi, đây là cái bản sao Tôi cứ tưởng đẩy nó đi luôn Hóa ra đấy là cái bản sao anh em ạ à. Thôi lên 10 vậy Không sao, đấy là bản sao đau sau chết <laughs> không thấy gáy nữa Không thấy gáy nữa là anh em biết rồi đấy Không thấy nó gáy nữa là anh em biết rồi Rồi Ghê đấy Ghê đấy, cũng ghê đấy Cũng ghê đấy, kẹp 7 và 7-1 Không ăn thua 7-1 rồi, đến lúc là phải đóng vai hoa hậu thân thiện rồi <laughs> Cười chiều mến nhá Cười chiều mến với cả ngoạ lồ <laughs> Rồi ôi chửi tôi ngu Ăn hội Ăn hội Úi rồi 72 à Ghê đấy Ghê đấy Chửi tôi ngu xong không, không ăn được nổi tôi thì Thì sao Ồ Thì nó chỉ có thể là họa lồ thôi <laughs> Bây giờ nó đã có một cái định nghĩa mới Ui rồi Ui rồi ngộ không nhấc tay lên nhấc tay lên nhấc tay lên nhấc tay lên nhấc tay lên mẹ mày Ờ chưa chết là còn bốn máu à Được round nữa <laughs> Nói gì đi Nói gì đi ngoạn lồ ơi <laughs> Round này không biết là có cay Có round sau có săn tiếp không nhở <laughs> Chắc là vẫn săn tiếp đấy Chắc là vẫn săn tiếp round sau đấy Ui rồi ôi Exit Ranger đã lên được 3 sao Thôi thôi thôi thế thì thôi đóng hòm Xác định đóng hòm cho ngoạn lồ Đấy Bây giờ hỏi ngoạn lồ xem là round sau có có có ở lại để săn tôi để tiếp tục săn không Đấy Thực ra nếu mà săn rao sau thì ừ, cứ ở lại mà chờ thôi Bởi vì tôi ừ, hết trận này là tôi đéo chơi nữa <laughs> Ngồi đấy mà đợi nhá, ngồi đấy mà săn Ngồi đấy mà săn Hóa ra là là, là, là follow tôi Để vào săn À thế à Thế à À à Chửi cho nó xuống cái mồm đi bạn ơi ừ, Ui rồi ơi Không thể nói gì luôn Trời ơi, tôi biết ngay <laughs> Kết cục nó chỉ đến như thế này thôi anh em à Rồi, cay quá kìa đờ mờ mờ tuấn cơm từ bao giờ kìa anh em nhìn cái góc dưới ở trên màn hình bên trái cày nhở đấy nhưng mà thôi đấy là gọi là chửi trong bất lực thôi <laughs> thể hiện cái sự tuyệt vọng của đối thủ <laughs> không làm gì được luôn anh em ạ thôi được rồi nhưng mà có điều là tôi bây giờ tôi lại lo sợ một cái vấn đề khác Đấy là tôi đã có thêm một cái follow mới <laughs> Và cái follow này Cái lúc mà tôi on ý thì đéo nào là cũng là trực chờ để coi như là vào trận là đấm với tôi Đùa Thật là như thế luôn Thôi được rồi Thế thì à, hẹn gặp ngọa lồ lại vào một cái ngày không xa cùng với cả anh em trên kênh nhá <laughs> Rồi cảm ơn anh em rất nhiều anh em thấy hay để lại tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh Để xem thêm các cái clip khác của tôi Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem một siêu phẩm chó siêu đẻ Với kỷ lục đạt được là con chó sói được 300.000 máu anh em nhá Hay lắm anh em ạ Tin tôi đi xem đi hay lắm Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Một máu lật kèo mãn nhãn anh em nhá Cực kỳ hay luôn